Chào mừng ờ, quý bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh Thì đây ờ, trước mắt chúng ta đây đang là mẫu máy tốt lúa mới nhất Do bên uh, cơ khí Thịnh Thành, công ty Thịnh Thành sản xuất và phân phối Thì uh, đây như chúng ta thấy thì uh, với sản phẩm máy tốt lúa Thịnh Thành này Thì đã đây đã được đăng ký bảo hộ độc quyền Đấy Và cũng có đây có phun chữ Thịnh Thành lên đây Đấy thì máy này là máy tốt lúa nương mini dạng liên hoàn Có quạt gió và sàng rung đây sang rung của máy thì có sang rung 3 cấp như này đây là sang rung 3 cấp của máy này hệ thống sang rung 3 cấp và cái quạt gió đấy quạt gió ở đây sang rung đây đấy ờ, đây là cái bệ để chúng ta bỏ lúa này bỏ lúa vào cái bệ này có thể gập lên gập xuống được bằng cách sử dụng cái thanh ở đây đấy gập lên gập xuống như này này đấy lúc vận chuyển hoặc là không sử dụng nữa rồi ờ, chúng ta sẽ để như thế này cho nó gọn đấy hoặc là lúc chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ ờ, căng lên như này lúa thì chúng ta sẽ bỏ trên cái tấm bàn này đấy đây là cái hệ thống ờ, cửa vào này đây cửa vào là rộng 20 cm đây đấy đây là cái hệ thống ờ, cái buồng đập của máy có hai cái khóa đai như này <clears throat> là chúng ta mở ra đấy, bên trong là hệ thống các ờ, thanh đập này đấy hệ thống các thanh đập cái buồng đập ở đây đấy và đây là cái sàn, cái sàn này là lỗ của nó là lỗ một phân đấy mắt một phân ở ừ, đây là cái cửa xả rơm cái rơm thì nó ra bên này cái rơm nó ra đằng sau này đấy còn ở đây là có các hệ thống ờ, được gập mép các thứ này để hạn chế cái rơm nó cuốn vào cái trục đấy trên này nó cũng thế đấy cũng có các hệ thống để chống rơm quấn trục và đấy là có các ờ, thanh định hướng này có các thanh định hướng ờ, cái rơm đấy nó xoắn xoắn xoắn và nó sẽ phun ra ngoài đấy Đấy, máy thì đấy, rất là đơn giản như thế thôi Đấy. Uh, công suất uh, của máy thì một giờ nó có thể tuốt được ở ờ, uh, một khoảng 20 đến 25 phút chúng ta nó có thể là tuốt xong một xào lúa cũng rất là nhanh đây bên này là hệ thống truyền động của máy này thì có hệ thống dây cu loa đấy dây cu loa dành cho trục này dành cho quạt gió và dành cho dưới này là cái phần hệ thống sàng rung này đây có cái, có cái con lắc ở đây để đảm bảo máy nó sàng rung trong quá trình hoạt động Máy thì ờ, có kích thước chiều dài là 1m2 Đấy, cao 95cm mà bề ngang là 50 Đấy, cân nặng ờ, chỉ riêng không chỉ khoảng 45 cân thôi Thêm động cơ nữa tầm khoảng 55 6 ờ, khoảng 60kg cũng rất là gọn gàng có thể bị dễ dàng di chuyển à, đây là cái động cơ lắp cho máy này máy thì sử dụng động cơ với 200 như thế này đấy tính năng nguyên thùng nguyên đai như thế này chúng tôi sẽ mở ra à, sẽ hướng dẫn quý vị các bạn lắp máy thì à, động cơ GX200 này thì là nó là động cơ chất xăng à, động cơ 4 thì đấy, à, dung tích xi lanh là 196cc đấy sử dụng à, xăng riêng nhất riêng đây động cơ của nó đây đấy đang nguyên thùng đây đấy thì uh, đi kèm theo động cơ là chúng ta đã có đầy đủ cả bu ly đấy bu ly và ốc hãm thì các thứ nó đầy đủ còn đây là cái à, trong này để chúng ta tháo mở buri đấy cái động cơ đây động cơ gửi 200 à, công suất tương đương với là 6,5 ngựa đây thì à, lúc chúng ta lắp thì chúng ta để ý cái buli này trên buli này sẽ có một cái à, con ốc như này đấy thì chúng ta sẽ cho cái thay cho cái cá thì chúng ta sẽ sử dụng cái con ốc à, theo máy đây chúng ta sẽ siết vào thì ờ, chúng ta để ý là cái ờ, bu ly này thì chúng ta phải lắp ờ, hết vào Đấy, chúng ta sẽ đẩy hết vào Ừ, chỗ này là cái hệ thống bình xăng của máy này Đấy, xăng thì chúng ta sẽ đựng được là hai lít rưỡi xăng còn đây đây là hệ thống lọc gió này đấy bu buri này động cơ động cơ OHV đấy còn uh, ờ, bully chúng ta lắp xong thì ờ, bên ngoài này sẽ có một con ốc hãm nữa đây chúng ta sẽ ờ, sử dụng con ốc hãm này để siết chặt vào để tránh tình trạng là bully nó sẽ rơi ra trong quá trình sử dụng thì bên này chúng ta sẽ sử dụng con ốc 10 chúng ta siết chặt vào còn ở đằng sau này thì chúng ta sẽ sử dụng là con ốc 13 chúng ta sẽ siết chặt vào con ốc này vào bu bully của máy là sử dụng bully đôi như này đấy đây động cơ GX 200 công suất 6,5 ngựa sử dụng ờ, khởi động dây ờ, dập như này đấy bên này là có le gió này và cái khóa xăng à, đây là hệ thống ga này đấy chúng ta lúc ga thì chúng ta sử dụng ga ở đây đấy bên con rùa là nó sẽ ga chậm này còn bên con thỏ thì nó sẽ ga mạnh như này đấy hệ thống đóng mở khóa tắt mở Đấy thì uh, lưu ý là khi sử dụng máy tốt lúa mini này thì chúng ta lắp động cơ xong chúng ta nổ thì chúng ta sẽ uh, kiểm tra xem cái uh, cái cái guồng quay của máy sử dụng cái mức ga lúc nào chúng ta ga thấy rơm ra đều và lúa nó đã sạch thì chúng ta dừng lại Đấy. sau đây chúng ta sẽ tiến hành lắp cái động cơ lên trong máy đây thì đây thì động cơ sẽ sử dụng cái dây cu loa này để nó quay động cơ này Đấy cái phần à, giá đỡ của nó thì có sẽ có bốn con ốc để kết nối vào đây bên này nó sẽ có hai con đây à, hai con ốc này thì chúng ta để ý là nếu mà bỏ thẳng vào thế này thì nó sẽ hơi khó bỏ thế nên chúng ta sẽ bỏ ngang từ trong này ra đấy thì nó sẽ dễ hơn nhấp nhấp nhấp cái này ờ, cũng ờ, lưu ý rất là nhỏ thôi nhưng mà ờ, trong lúc lắp thì nó sẽ tiết kiệm thời gian nếu chúng ta biết cái mẹo nhỏ này thì nó sẽ dễ lắp hơn rất là nhiều đây hệ thống khóa xăng này, le gió này. đấy cũng rất là dễ sử dụng thôi được tốt xăng gửi 200 à, với à, cái à, khung này với cái à, khung động cơ này thì chúng ta cũng để động cơ này thì chúng ta có thể là điều chỉnh tăng giảm dây cu loa bằng cách sử dụng con ốc ở đây Đấy, chúng ta siết vào hoặc là nới ra con ốc này để đẩy cái phần cái bệ này nó ra xa đấy thì uh, lâu ngày thì dây cu loa này nó sẽ bị nhão này đấy thì chúng ta sẽ sử dụng uh, cái con ốc này chúng ta căng ra thì dây cu loa nó sẽ căng đảm bảo được cái uh, công suất cho máy tôi sẽ quay một vòng à, máy cho các bạn cùng xem đây máy à, tuốt lúa mini có logo thịnh thành này đấy đấy rất là đẹp như đây Ở hệ thống sàng rung bên dưới này hệ thống sàng rung sàng ba cấp cái phần uh, uh, bụi hoặc là phần lá lá lá lá lúa thì nó sẽ bay ra đằng ngoài đấy còn phần uh, gạo à, phần phần thóc thì nó sẽ rơi ra đằng trước đấy thì với sự, sự việc sử dụng cái sàng ba cấp này thì đảm bảo cho lúa chúng ta sẽ ra rất là sạch đây là cái phần ra rơm đấy rơm nó sẽ phụt thẳng ra bên ngoài này đấy bình xăng đây là cái phần đổ xăng người ta đấy, xăng thì nó sử dụng ờ, xăng như ờ, xăng xe máy đâu còn nhớt thì nó sử dụng nhớt của xe máy luôn nhớt xe số nó sẽ đổ nhớt vào đây dung tích của nhớt của nó là 0,6 lít đấy thì ờ, chúng ta mua một chai 0,8 ở bên ngoài thì về thì ờ, chúng ta đổ vào thì nó sẽ vẫn còn một ít vẫn còn dư ra khoảng 0,2 lít nữa đây ờ, lưu ý khi lắp động cơ là nếu mà cái chân ờ, chân này mà với cái thanh này mà nó chưa vừa ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái cờ lê chúng ta ờ, nới lỏng hai con ốc này ra này để chúng ta có thể đẩy được cái thanh này vào đấy thì cho nó vừa với con ốc chân của cái động cơ đấy, cái này thiết kế cho động cơ lớn hoặc động cơ nhỏ thì đều vừa cho nên là nếu động cơ nó chưa vừa thì chúng ta sẽ sử dụng con ốc chúng ta nới lỏng ra đấy sau khi chúng ta tiến hành ờ, điều chỉnh cái tấm ờ, thanh thanh này nó vừa rồi thì chúng ta tiến hành ờ, bắt ốc vào này Đấy, chúng ta tiến hành ờ, bắt ờ, ốc vào và siết chặt ờ, bốn con ốc chân cho máy rồi sau đó chúng ta tiến hành kiểm tra cái dây cu loa này đấy nếu mà nó còn đang còn bị nhão thì chúng ta sử dụng con ốc này chúng ta siết ra để kéo căng cái dây cu loa ra đảm bảo cho cái công suất của máy thì khi giao đến tay quý vị và các bạn thì cái động cơ này là sẽ là động cơ mới chưa đổ dầu chưa đổ nhớt chưa đổ xăng chưa đổ nhớt thì ờ, quý các bạn lưu ý chúng ta sẽ đổ nhớt cho máy này và xăng cho động ờ, phần phần ờ, trên này đấy nhớt máy thì như chúng tôi đã giới thiệu là 0,62 lít ở phần nhớt này sử dụng nhớt 4 thì của xe máy và đến đây này thì chúng ta sử dụng xăng thì sử dụng hạn chế là không nên dùng cái xăng sinh học cái xăng E5 đấy thì nó dùng không được tốt trong động cơ nên chúng ta hạn chế dùng cái xăng đấy đấy khi các bạn muốn ờ, tăng dây loa chúng ta sẽ mở nới ốc thế này đấy nó sẽ lỏng cái giá này đi rồi chúng ta bắt đầu vặn con ốc này đấy ở ờ, chúng ta để ý là dưới này nó có con ốc hãm này để để nó cố định cái bàn đỡ đấy thì ờ, muốn nới lỏng cái dây loa hoặc là điều chỉnh dây loa chúng ta phải nới lỏng con ốc này ra ta sử dụng uh, cờ lê chúng ta siết cái này ra sau khi ờ, kiểm tra dây cô loa đã căng rồi thì chúng ta sẽ tiến hành ờ, xiết con ốc này vào rồi ờ, sau đó chúng ta tiến hành đổ xăng đổ nhớt cho động cơ và chúng ta sử dụng thôi đấy máy thì giật nổ cũng rất là dễ đấy chỉ cần đây giật nổ thì bật công tắc máy lên này ở nút on đấy mở cái le gió ra một tí và chúng ta sẽ giật tiến hành giật nổ lên đấy là tất cả những hướng dẫn về cách lắp máy tuốt lúa thịnh thành thì ờ, quý bà con ờ, có nhu cầu mua máy tuốt lúa thì vui lòng liên hệ à, số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình à, để có thể được tư vấn cũng như là à, hướng dẫn về chi tiết à, lắp đặt các thứ đấy chúng ta còn khó khăn thì chúng ta vui lòng liên hệ số điện thoại đấy cảm ơn uh, quý vị các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn